Mấy người đang ở trong nhà tang lễ chơi mặt trượt để đỡ bị tóm. Ông chủ kịp thời đứng ra khuyên ngăn, còn hỏi bọn họ lẽ nào không cảm thấy đau vai sao? Mấy người lập tức ý thức ra điều gì, tự thấy ái náy vội vàng rút lui. Thì ra mấy người chơi mặt trượt này là đồ đệ của ông chủ. Nhân lúc sư phụ không ở đó thì lén lút đánh mặt trượt với bà chủ cửa hàng giấy. Ngoài mấy người này ra, ông chủ còn có thêm một nữ đệ tử đó là chị Miêu. Công việc mỗi ngày của cô là trang điểm cho người đã khuất. Hôm đó cô lại đeo tai nghe trong lúc làm việc. Sư phụ đã cảnh báo cô nhiều lần, làm như vậy là không lễ phép với người đã khuất. Yêu cầu cô phải thu liễm lại nhưng chị Miêu lại không cho rằng như vậy. Cô vỗ vào vai của sư phụ rồi nói, thế giới này làm gì có ma quỷ. Nhưng lại bị sư phụ giáo huấn một hồi, nói với cô bao nhiêu lần rồi không được tùy tiện vỗ vào vai của người khác. Trên lưng người có một ngọn lửa, nếu như bị cô vỗ tắt rồi thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Chị Miêu cảm thấy sư phụ quá mê tín, vẫn cứ thích gì làm đấy nghe điện thoại. Sư phụ vội kêu cô ra ngoài nghe điện thoại. Âm thanh lớn như vậy sẽ động đến người chết, Chị Miêu trợn mắt, cảm thấy sư phụ đúng là càng ngày càng nhát gan. Sau khi chị Miêu đi ra ngoài, sư phụ bắt đầu xin lỗi từng xác chết một hy vọng họ có thể tha thứ cho sự mạo phạm của chị Miêu. Cho dù thế nào thì đầu thai chuyển kiếp mới là việc chính của họ. Hôm nay vừa hay là rằm tháng 7, chị Miêu tan làm sớm. Cô vừa đi vừa xem điện thoại, đột nhiên cô bị một thứ gì đó ngáng đường. Đồ ở trong túi rơi ra toán loạn may là người không bị thương. Cô vội vàng nhặt đồ ở dưới đất lên. Lúc này, có một ông chú đi tới định giúp cô. Không biết đối phương có ý đồ gì, chị Miêu từ chối luôn ông ta. Sau khi về nhà, cô phát hiện ra trong túi lại có thừa một chiếc điện thoại. Lẽ nào ban nãy cô nhặt nhầm? Cô không nghĩ nhiều, đi vào trong nhà thì thấy nhà được trang trí. Thì ra hôm nay là sinh nhật của chị Miêu. Lũ bạn muốn tặng cho cô một bất ngờ, nhưng chị Miêu vừa từ nhà tang lễ trở về nên người có một mùi thối giữa. Cô bảo bạn mình chơi trước, còn mình thì đi tắm cái đã. Bạn bè cô cụ bè cô cũng không khách khí bắt đầu chơi đùa với. Không lâu sau thì bọn họ phát hiện ra ở trước cửa có một cô gái đứng đó. Cô gái không nói gì, cũng không động đậy, bọn họ còn tưởng cô ta sợ người lạ nên đã chủ động đến mời cô chơi. Kết quả thì cả lũ đi đời. Khi chị Miêu tắm xong quay về phòng khách thì không thấy mọi người đâu. Cô còn tưởng mọi người có việc nên đi trước thế là cô cầm chiếc điện thoại vừa nhặt lên. Phát hiện ra chiếc điện thoại này vẫn có thể sử dụng bình thường, hơn nữa còn không có mật khẩu. Chủ chiếc điện thoại là một cô gái tên Tiểu Mỹ. Sau khi chat voice cho nhau thì chị Miêu nhận ra tính cách hai người rất hợp. Bọn họ quyết định ngày mai gặp mặt trả điện thoại cho Tiểu Mỹ. Ngày hôm sau, chị Miêu đi làm như thường ngày, vẫn thích làm gì thì làm đấy. Sau khi tan làm thì cô chuẩn bị đi gặp Tiểu Mỹ thế nhưng khi đi tới nơi đã hẹn thì lại không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Lúc này Tiểu Mỹ gửi tới một vi, cô ấy đứng ở trên cầu. Thế là Tiểu Mỹ đi theo lên cầu nhưng vẫn không nhìn thấy cô ta đâu. Cô lại nhận được một vi, cô ấy đi vào một con đường. Chị Miêu cũng đi vào trong thế nhưng ở đây ở đây cũng không có ai. Sau đó chị Miêu lại nhận được một vi, trong vi. Tiểu Mỹ chỉ vào một cánh cửa gấp bên cạnh. Chị Miêu đến trước cửa ngó vào nhìn, cảnh tương bên trong vô cùng dọa người. Chị Miêu lấy dũng khí đi vào bên trong, bên trong là một mớ hỗn độn, Lẽ nào đây là trò đùa ác ý của tiểu Mỹ? Đột nhiên ngăn đông lạnh ở bên cạnh phát ra tiếng động. Vì tò mò, chị Miêu mở cửa ra. Cô bị cảnh tượng ở bên trong dọa cho chết khiếp. Người ở bên trong bị đông cứng lại chính là tiểu Mỹ. Lúc này chủ nhân của cửa tiệm này quay về, chị Miêu vội vàng trốn vào một bên. Chủ tiệm đó lại chính là ông chú hôm qua, thì ra hắn ta là một tên sát nhân, lại có một nạn nhân nữa bị hắn mang về. Chị Miêu sợ hãi bịt chặt miệng lại, sợ đối phương phát hiện ra mình. Nhân lúc hắn ta không để ý, chị Miêu tìm cơ hội trốn ra, nhưng cuối cùng cô vẫn bị phát hiện. Hắn ta trói cô lại, thấy mình sắp trở thành tiểu Mỹ version 2, chị yêu tuyệt vọng không thôi. Chính vào lúc này những chiếc túi ở bên cạnh lại đập về phía tên đồ tể. Sau đó treo hắn ngược trời, tên đồ tể thế là đi đời nhà ma. Sau đó, tiểu Mỹ gửi đến một đoạn voice cuối cùng. Cô cảm ơn chị Miêu đã đưa cô ra khỏi ngăn đông lạnh, giúp cô báo được thù.